Chào mọi người, hiện tại bọn mình đang đứng à, trước à, bãi giữ xe ở làng cổ Hôm nay mình sẽ review cái làng cổ ở tỉnh Đi Thư, Nhật Bản cho mọi người xem Cà môi chi để cho chị cà môi cho nó lãng lại Mưa Không khẩn khung cảnh hoảng loạn <laughs> ủa vinh cái cái bạn đó kìa em cho bạn anh đi kép á thôi khỏi gần anh anh <laughs> đây chuẩn bị à, đây là đi qua cái cầu à, để băng qua khu vực làng cổ đấy thấy chưa tôi đi luôn gọi với anh này thắng này quay đi anh ơi Ui. Qua đây được mà, có sao đâu Đây, đây đang đi đang đi về là che hết rồi đó Ôi, trời bệnh không có dù luôn <laughs> Mưa rơi tầm tạ không có tuyết Đi đi, đi tiếp đi Một con sông không có nước <laughs> xe hơi đây nè <laughs> loạn hoảng loạn <laughs> khung cảnh kẹt đường rồi tao cũng hay nha <laughs> ơi số 2 quay lại số 2 quay lại lên xe về ơi cầu nó giống đừng có giống đừng, đừng, đừng, đừng có nhúng mưa đang thì thôi nhé mưa rồi mà nhiệt độ hiện tại là không lạnh mấy nên là không thể thành tiết được này kẹt xe lắm mà sao giờ Rồi mình đi nhanh quá Ui ma ơi ướt Ui ma ơi ướt Ừ tôi đánh đánh lô tô rồi trời trời trời trời Giờ suy nghĩ quá, tối qua suy nghĩ được Tối qua không ngủ được Vào đây đi Vào đây đi Ở đây có phải là làng cổ chưa? Non lá, non lá, non lá Việt Nam mà trời đó Việt Nam đang đứng phòng không cái này bạn Rất là nhiều Là cái cổng làng Anh Chu ơi, cổng làng, cổng làng Chu ơi Đây cổng làng đây là cổng làng nha mọi người ơi ấy vướng vướng nó tiến vào cổng vàng đưa cao lên đưa cao lên đấy đấy làng cổ rất là nhiều tiết <laughs> mọi, người đã thấy cái cái cấu tạo của cái máy vòm làng cổ chưa chưa càng vào đây càng lạnh gì đúng vậy ờ, tại tại tại tại ông chung cầm mới quay cái gì nè mới quay khổ lướt lướt lướt lướt lướt lướt đâu cái như này này đây là đây là ngã tư tử thần ở tại làng cổ chúng ta đang bước dần dần vào khu vực chính của làng cổ thằng uh, quay phim thì ướt hết cả người thằng cà mô cả người cùng nhau đóng băng không khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể hai hàm răng đang là cạch cạch cạch cạch cạch nhau quá nghe kê kê kê kê kê tiếp đi ôi ôi trước có một cái nhà ờ, chuông rất đẹp mọi người nhưng vẫn không có tiết hết rồi tới đây là hết rồi đấy trên kia khúc nữa là hết rồi giờ này là ăn ken là bá bá cháy á vào đi vào vào mời mọi người vào gian hàng đầu tiên đây là gian hàng ở làng cổ rồi mướt. tự nhiên như nhà của mình đi mọi người ơi mọi người à, vào đây à, tới làng cổ thì rất nhiều là những đồ bánh và quà mang về đây là những cái dây à, đeo ở Nhật Bản trời mưa chúng ta thêm mua dù có ở đây có dù không cấu tạo à, mái à, nhà nhà khu vực nhà cổ này mọi người này anh dùng những cây à, thân cây rơm đót đót gì đấy ta làm rất là khá là dày luôn Ui. khá dày my baby Top drops and raindrops Motion got me all faded My heart Got me going all crazy Đây mình sẽ giới thiệu mọi người món ăn vặt ở làng cổ. Ở này cái một cái bánh là 250 yên mọi người. Đây. Rồi. Đây mọi cảm người. Nhận, cảm nhận, cảm nhận. Anh anh Trung này. Em ấy rồi anh Trung à, à anh không ăn đâu anh đi ăn à, xong trả tiền mà anh ăn đâu 200 miên không ăn đâu 250 miên 5 miên luôn ghê thiệt ô ô cầm đây gì nữa đây bỏ quên cái luôn rồi thật ra lần sau mình ăn thử thì hai người một cái không ô đâu ô trắng đâu ờ đúng là kem đây kem gạo bỏ túi rác ra đây kem gạo hả Hãy subscribe cho kênh ăn được ngon cố gắng ăn cũng được đấy đấy đấy đấy đấy đấy đặt mình tế vô nguy hiểm quá nguy hiểm quá cái bà ba chăm hồ này chăm hồ này à hello hello ok là lấy à. đây đoàn chúng ta đang à, lên à, lên đỉnh núi tăng cổ sẽ ngắm xuống lên cao sẽ nhắm ngắm xuống làng cổ nếu nếu mà tiết nó vào nữa thì rất là đẹp nhưng mà hôm nay là đáng tiếc quá lên đi ấm nhở cứ quay anh nhìn kia là cái áo rất là ba đạo rồi trước kia là thấy là có tôi đi cam xuống đấy sau ba mắt trên đỉnh kia thì tuyết nó đang ờ, một ít bám lại còn dưới đây thì tan hết rồi mọi người đây là khu vực làng cỏ trên cao nhìn xuống Chụp chụp chụp chụp Bây giờ nó mới thoáng Nãy kẹt quá ha Đấy Đây Quay quay lụa quay lụa Cô gái bên bản mông Cô gái bản mông đấy Sói, sói, ờ, ờ, cô, gái cô gái bản mông bên bản truyền giới. Ờ, <laughs> rồi. Rồi chị Hương mà Hương Hưng mày ra chị chụp. Cho em quay luôn ta. Cho em quay tí. Cho em quay tí tại à, bọn mình đã lên được cái khu vực trên cao nhất chỗ làng cổ chỗ này bán có bán những đồ lưu niệm và bán đồ ăn nữa mọi người cái này à này à, bán ảnh làng cổ hả <laughs> sobre nhiều bức ảnh ờ, đêm ờ, mà bắt mình chụp giờ chúng ta sẽ đứng đây trên cao nữa nhìn xuống đây khu vực lưng cổ đây đây là góc nhìn rõ nét nhất hai đứa ờ, đang tận hưởng cảm giác ở trên cao nhìn xuống đứng đây để người ta chụp ảnh nè ngon người ta cho chụp ảnh rất nhiều kìa <laughs> một người một người đang để mà mọi người chờ <laughs> ¡Gracias!